à, trong và ngoài nước cũng như là quý tính khán giả đã luôn luôn theo dõi và ủng hộ giúp đỡ gia đình nhà cháu Giang. À, ờ, như quý vị cũng đã biết rồi thì cháu Giang bị u mắt thì được Giang đưa xuống bệnh viện Hà Nội à, bệnh viện Nhi Trung ương khoa ung biếu và cũng nhận được sự giúp đỡ của anh Sơn rất là nhiệt tình trong quá trình là cháu Giang nằm ở viện Nhi Trung ương đã được bác sĩ khám và kết luận là cháu bị à, u uh, áp tính đã lên não rồi và không thể mà chữa trị được nữa sau khi mà bác sĩ đã có kết luận đó thì ờ, bác sĩ thông báo với gia đình nhà cháu già bố cháu trực tiếp được dưới đó thì bố cháu đã ký quyết định là đưa cháu về và tất cả mọi lý do thì Địa Sơn cũng đã giải thích trên video trước thì ờ, mọi người cũng đã được xem và biết rồi thì mong rằng quý vị hãy thông cảm cho bố cháu và tất cả mọi người hai là giang muốn nói về cái nhân duyên trong cái đạo phật mà khi giang đang nói chuyện với mọi người cũng như là gặp cháu giang ở trên kênh của giang cũng đó chính là cái nhân duyên trong cái đạo phật và cái nhân duyên này thì nó có duyên tốt duyên lành duyên thiện và duyên ác Đấy. thì um, do là giang là gặp cháu giang là cái duyên của giang là đến hơi muộn Đấy, nếu như mà giang đến sớm hơn khi mà cháu mới chảy máu mũi thì có lẽ là cháu giang sẽ có cơ hội là ờ, chữa trị tốt hơn Đấy, để có thể là trở lại với cuộc sống bình thường hàng ngày nhưng mà cái duyên mình đang đến với cháu là hơi muộn nên là vấn đề chữa trị của cháu nó lại không được như mong muốn à, tất cả quý vị cũng à, biết rồi ai cũng mong muốn cho cháu là được lành bệnh tật đấy nhưng mà không thể nào mà, mà giang thể để sớm hơn được thì mong quý vị là hãy hiểu cho bản thân giang cũng như là anh sơn và tất cả mọi người đã hết sức cố gắng rồi thì uh, cũng chia sẻ với mọi người cái nhân duyên đó là như vậy còn cái nhân cái quả trong đạo Phật thì mọi người biết rồi cũng như là bình thường là Giang với quý vị cũng là một người phàm phu thôi với con mắt của người trần thì à, mình gieo hạt dưa sau này mình sẽ nhận được quả dưa mình gieo quả à, lạc thì sau này mình sẽ nhận được quả lạc đó là cái nhân quả à, hữu hình và cái nhân quả vô hình thì uh, vị nào mà đã từng theo đạo Phật là nhất là cư sĩ tại gia thì mọi người cũng đã hiểu là cái vô hình là cái mà mình không thể nhìn thấy được đó là cái à, nhân mà mình đã làm ở trong tiền kiếp vô lượng kiếp nó đến hiện tại kiếp bây giờ là nó trổ vào cũng như là một người nói cái, cái câu mà nó không được hay hay nói ác ý của một người nào đó chính là cái nghiệp thế mình tạo ra cái nhân cái nhân ác mà thì sau này sẽ có một người nào đó nói lại mình nó những câu nó không hay không tốt đẹp đó là mình cái, cái, cái quả mình phải trổ là cái mà mình không nhìn thấy được còn cái hành động thì mọi người biết rồi nó là cái hữu hình mọi người có thể nhìn thấy được còn cái vô hình thì nó rất là khó và khi mọi người mà đã tu tập và đã giác ngộ được cái con đường của đạo Phật của Đức Thế Tôn thì mọi người sẽ nhìn nhận ra được nhân và quả Đấy, theo giáo lý của Đức Phật đã chỉ dạy cho mọi người làm thế nào có con đường đi tu tập nó tốt nhất cái thứ ba mà đang muốn nói đến ờ, đây đó là nghiệp báo nghiệp báo là gì theo như đạo phật thì là nghiệp là những cái hành động hành vi của tất cả chúng sinh đã tạo và đã gieo ở vô lượng kiếp ở tiền kiếp hay ở kiếp này đang gieo thì chắc chắn rằng là mọi người sẽ nhận được những cái điều tốt hay điều lành là do tất cả mọi người mình gieo cả không ai gieo cho mình nếu như cái nghiệp mọi người gieo là hành vi mọi người làm ác thì chắc chắn là mọi người sẽ nhận được những quả báo nó không tốt nó không lành ác giả ông báo mà các cụ đã nói câu đấy đó thì tất cả mọi người cũng đã hiểu rồi đấy làm lành thì nhận được cái điều lành còn nếu mà trong quá trình mà mọi người làm lành mà vẫn có cái điều ác nó đến với mình hay có điều gì bất thường đến với mình thì đó chính là cái nghiệp mà tất cả mọi người đã tạo ở trong cái vô lượng kiếp trước đó và khi mọi người trở về kiếp này hiện tại thì mọi người phải có một cái thời gian phải trổ và khi trổ rồi thì người phải gánh chịu cái hậu quả đó đó chính là nghiệp báo khi mà người mà đã theo con đường tu tập thì mọi người sẽ hiểu được sâu hơn về cái luật nhân quả trong cái đạo Phật này và bản thân Giang thì Giang cũng chia sẻ luôn với mọi người thì uh, Giang đi làm như này thì cũng nhận được rất là nhiều cái comment hay những cái cuộc điện thoại mọi người nói mình như thế này như thế kia và mình ăn chặn mạnh thường quân tiền của mạnh thường quân hay là đi giúp người nghèo không tốt rồi là nói này nói sằng nói quậy thì cái đó thì Giang nhận được rất là nhiều và lúc đó thì bản thân Giang là cũng chưa biết đến đạo Phật thì mình cũng là một người phàm mà cũng cáu giận rồi cũng à, chửi bới rồi cũng nói lại mọi người đấy vô tình thì bản thân Giang thế lại lại lại tạo nghiệp sau khi mà giang đã biết về cái đạo phật thì lúc đó mình mới nhìn sâu vào trong cái bên trong của mình và lại nhìn sâu vào cái tâm của mình mình ngồi lại mình tĩnh lặng mà mình nhìn sâu cái tâm của mình thì mình mới biết à thì các bạn à, mọi người nói mình như vậy là ngày trước cái vô lượng kiếp của mình tiền kiếp trước nước của giang là chắc là do mình tạo nghiệp quá nhiều nên là đến kiếp này mình phải nhận quả báo là mọi người nói mình như thế này và giang khi biết đến đạo phật thì mình rất là hoan hỉ mình chấp nhận và mình đón nhận nó với cái lòng hoan hỷ từ bi hỷ sản theo như đức phật đã nói để trong kiếp này mình cố gắng mình à, tu tập mình làm những điều thiện làm những điều lành mà tốt nhất để mình giảm bớt đi được những cái nghiệp mà vô lượng kiếp mình đã tạo ra hay là những kiếp này mình đang tạo ở trong quá khứ nhưng mình lại không nhớ nó đấy khi đấy thì ta mới suy nghĩ lại bản thân mình mình hiểu ra được là cái luật nhân quả ấy, nó không trừ một ai cả nó rất là công bằng đối với mọi người quý vị mà ăn trộm ăn cắp à, hiếp dâm hay hại người chắc chắn là luật pháp cũng sẽ bắt quý vị không lúc này thì lúc khác cái luật của nhà nước đã đề ra còn theo luật nhân quả thì quý vị không thể là tránh được nó là cái vô hình mọi người không thể nhìn thấy được mà nó xuyên suốt cái à, quá trình mà tái sanh của mỗi người Đấy, quý vị nhé thì qua đây thì giang muốn chia sẻ với quý vị về vấn đề của cháu giang dưới góc nhìn của Phật pháp đó là giang chia sẻ với ờ, quý vị về cái nhân cái quả nó còn rất là sâu rộng nếu mà mình tìm hiểu kỹ hơn về trong cái đạo phật này còn về cái uh, nghiệp báo nghiệp báo chính là những hành vi tác ý lời nói hành động của tất cả mọi người đó là nghiệp đó khi mà người làm những ờ, việc xấu này ờ, việc ác này thì chắc chắn là sau này mình sẽ nhận được quả báo nó không được tốt đẹp lắm đơn cử như mọi người hiện tại đang sống ở cõi ta bà này là cái ờ, hữu hình mà mình có thể nhìn thấy được nếu như mà quý vị mà với giang mà đi ăn trộm này ăn cắp này đánh nhau này chém giết lẫn nhau thì chắc chắn là nhà nước công an sẽ bắt mọi người là vào tù để trả đó đấy chính là cái quả nhân đó, mọi người ạ cái nghiệp là những cái hành động mọi người làm hàng ngày này là nghiệp ác là nghiệp thiện nghiệp thiện thì mọi người đi gieo những nhân thiện những quả thiện làm những điều tốt nói những điều hay và đúng với cái con đường đạo đức của các cụ ngày xưa đã nói hay các bậc thánh nhân cũng đã nói với mọi người rồi khi mà đức phật người toàn giác đã nhìn ra được cái điều đó thì quý vị nào mà đã từng là cư sĩ và theo đạo Phật thì mọi người sẽ hiểu hơn sâu hơn về cái đạo Phật là duyên nhân quả và nghiệp báo đó là chỉ một phần nho nhỏ trong đạo Phật thôi quý viện và đạo Phật còn rất là nhiều Để trước kia thì à, Giang cũng là một người à, chưa biết về đạo Phật người đi làm những công việc mà thiện nguyện như này thì Giang có nhận rất là nhiều comment ở dưới kênh này bị uh, chửi mắng này bị uh, nói xấu này à, à, còn gọi điện là còn nói chửi mình này à, và nói rằng tiền tiện mình thần quân hay là ra làm không tốt rồi là bảo mình à, làm à, tiền thì đắt như thế này thế kia họ thực sự là, là bản thân Giang khi mà chưa biết được phần mình lúc đó thì bản thân Giang cũng rất là cáu và giận khi nghe điện thoại thì ức chế trong lòng mọi người thực sự trong tâm mình là, là nó có một cái gì rất dữ và nó tức và mình cũng trừ lại ngay và sau khi mà mình biết đến đạo Phật này thì mình biết à ngày trước là do mình tạo nghiệp nhiều này xấu nhiều này và gieo những cái à, nhân ác này thì đến kiếp này thì mới mọi người là phải trước đó thì à, sau khi mà Giang biết đến đạo Phật ấy, thì à, Giang mới biết được là từ kiếp trước của Giang hay là vô lương kiếp của Giang về trước đã tạo những cái điều ác gieo nhân ác thì đến hiện tại bây giờ mình phải trả cái quả à, trước mình cũng nói xấu người khác này mình đi chửi người khác này thì bây giờ là người khác sẽ chửi lại mình và khi giang biết được cái nghiệp của mình thì uh, biết được đạo phật thì giang rất là hoan hỉ và mình đón nhận cái điều đó và mình cũng không trách móc à, bản thân của cái người đó tại vì nếu như mình trách móc thì vô tình ra lại tạo nghiệp thêm ở trong cái kiếp này nếu kiếp sau mà có luân hồi tái sinh làm người thì giang lại phải chấp nhận là bị người khác nói như này rất rất là nhiều là vô lương kiếp mà cái sự luân hồi ấy, quý vị ạ đấy thì à, giang cũng chia sẻ với quý vị về một chút là góc nhìn của đạo phật à, trong quá trình mà giang đi làm thiện nguyện à, nếu quý vị nào mà đã từng theo đạo phật và đã quy hay là đang hiện tại đang là ăn chay à, niệm phật cũng là cư sĩ tại gia thì quý vị có thể nhìn nhận ra được và cái luật nhân quả này nó rất là công bằng với tất cả mọi người đối với cái um, luật nhà nước thì mọi người có thể uh, dùng tiền dùng uh, địa vị để mà có thể là chạy trốn luật của nhà nước nhưng mà cái luật nhân quả thì 100% trăm là không ai có thể chạy trốn được khỏi cái luật nhân quả cả thì hôm nay thì Giang muốn chia sẻ với quý vị một chút về cái vấn đề của cháu Giang và khi biết là như vậy thì Giang cũng tự bản thân mình nhìn sâu vào trong cơ thể mình và mình cảm nhận được cháu Giang là từ kiếp trước của cháu hay vô lượng kiếp của cháu Giang chắc cũng làm rất là nhiều cái điều nó không tốt không đẹp thì cháu cũng đến kiếp này thì bây giờ mình có thể là phải trả trả cái quả của nó khi nó trổ ra mọi người khi mà nó trổ ra cái việc thì có lẽ là do mình có thể là do giết hại chúng sinh nhiều đập đánh chúng sinh ngày xưa là cứ hay đánh con vật con thú hãy ăn thì chúng sinh cái con mà nó có tánh linh mà nhiều ấy thì là sau này sẽ có trả quả là bệnh tật ốm đau rất rất là nhiều luôn và đến hiện tại bây giờ bản thân giang cũng xin thưa mọi người là cũng ăn chay được một năm và kéo dài được một năm sau khi mà mà mình đi làm thấy cái công việc thiện nguyện này mà mình cũng hiểu ra được một phần Đấy và đến hiện tại bây giờ thì thật sự để mà hoàn chỉnh cái bản thân Giang ấy thì vẫn chưa 100% cả và Giang hiện tại là nó vẫn đang trên con đường tu tập sửa cái tâm mình và sẽ nhìn sâu hơn vào cái tâm của mình và mình không nhìn vào cái nghịch cảnh cái trần cảnh ở bên ngoài quá nhiều và chỉ cố gắng là nhìn sâu vào trong tâm của mình để tu để sửa làm sao mà cho cái kiếp này mình nó tốt nhất là những điều lành những điều thiết nói những điều hay xuất phát từ tâm của mình để cho cái uh, nhịp báo của mình nó giảm dần đi và hy vọng rằng sau này nếu như mà Giang có tái sinh làm người được chuyển thế là người đầu thai vào một ngôi nhà khang trang hay giàu sang hay nghèo khó thì điều đó không ai có thể biết được mà tái sinh hay không còn vào cái nghiệp mình tạo nữa cơ với quý vị ạ Đấy, thì hôm nay thì Giang chia sẻ với quý vị một chút về cái vấn đề đạo Phật khi mà nói đến cái công việc là Giang đi làm tiếng nguyện cũng như là một số hoàn cảnh ốm đau bệnh tật hay là nghèo khổ thì quý vị cũng đã biết rồi Đấy à, để video sau Giang cố gắng chia sẻ với quý vị à, nhiều hơn về cái vấn đề à, đạo Phật trong quá trình mà Giang đi làm tình nguyện hẹn quý vị ở những video tiếp theo Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị